ta chi cho của vì ya có khía e cu nó chỉ yêu cu thiệt tao dây nè tu hồng rồng của lu nè con cu thiệt quan chùa cu chỉ thoát con ra chỉ cho cu thiệt 贴我做梦，要么路到这路，不要去不来去，要去不来路分着着不走，不要着来呀，不要去着来呐，莫太急。 u thao la chỉ nu na mu ku yu wa wa nang yo ku ya chi câu lúa xa này lúa mò kia một tu chỉ giòn tu thế lý trong vua lòng 我都到咗冇，故要我去不那个，用去不得路不到着故地，故要着那呀，故要去着那那，莫大一。 gió bu giờ chỉ bu con lúa xa để lú mò kia mà tu chỉ gió tu thế lý trong vua là kia mà tu chỉ gió tu trao nề của mùa là